ăn dầu bự nha tôi tính tiền bự tôi tôi cho lựa thoải mái luôn ai ăn bự thì tính tiền bự ăn heo chặt không có đều lựa cắt bộ bự ăn miếng thì đã ăn miếng miếng còn nửa trăm gram á ăn cắn là thơm liền hôm qua mà cắt nhỏ nhỏ như người ta không vậy người ta ghé người ăn người nào mà dựng lẫy dựng lẫy cái nào cũng đợi tôi ăn à huyết ẩu chả cua chủ yếu là huyết ẩu thôi chả dạ, cua cũng nã từ từ có ba món thôi à cà mình nã từ từ sau tại giờ xôi quá là nát cà hết có chỉ có ba món mà huyết không thả vô nó nó, nó tanh nó hôi lắm còn hả vô nước lèo mình chăm từ từ ở nước lèo mình pha sẵn hết rồi mình chăm từ từ thì mình thả huyết ẩu vô thôi chứ mà không thả thì nó, không có ngon nó không có thấm ăn đằng thêm chả cua nhiều khi bán không đủ chả cua nữa làm chả cua hả nhồi nhồi cũng cực mà nắng viên ngồi nắng ngồi muốn gãy lưng tại hai hai chục ký thịt tây lận nắng nó lâu đó thả hai thao vô luộc dầu chả cua luộc đến hai lần luôn bởi vì chắc vui làm cực giò thì có bốn loại gừng móng xương hạt với giò có da với thịt món thịt sắc ai muốn ăn thì kêu thịt sắc đầy đủ muốn ăn thịt thịt sắc đầy đủ hay là ăn móng đầy đủ ăn gừng đầy đủ ăn giò nạc đầy đủ hay là xương nạc đầy đủ đó ăn giò có da đó tùy theo vô phải hỏi người ta rồi nhả hên xui là nhiều khi bán 8 kg 7 kg 9 kg hay là 10 kg cũng chung chừng hên xui à bữa nào người ta ăn trả nhiều bán nhiều bữa nào hết thì bán ít vậy đó lụa cắt bộ bự ăn miếng gì đã ăn miếng miếng còn nửa trăm gram á ăn cắn lỡ thơm liền hôm qua mà cắt nhỏ nhỏ như người ta không còn cái miếng chả của tôi không thấy chưa miếng bộ bự không mà không cắt miếng chả nè nào cũng ra miếng hết trơn tôi bình thường của tôi là 40 à, còn ai ăn dầu bự thì tôi tính tiền bự cho tôi cho lựa thoải mái luôn ai ăn bự thì tính tiền bự phải heo chặt không có đều cục lớn cục nhỏ cục lớn cục nhỏ cái nhỏ thì mình xem được sắc sen cả đầu vô đầy đủ 40 còn bự nữa ăn hai ba cục thì tính tiền thêm bốn năm chục ăn năm năm chục năm năm đầy đó khi ờ, sớm là hai giờ mấy 3 giờ còn chị trễ là 4 giờ 4 giờ bán đến 10 ờ, 11 giờ nếu mà còn khách thì bán 12 giờ cũng còn khách tôi dọn liền à năm mấy 6 giờ đó mà đông đúc luôn á khách tôi ăn là khách quen mà nhiều khi có mới món mối là lạ lại ăn khi đợi lâu thì dần lẫy nhưng mà ăn được một hai lần người ta cũng ờ, ăn quen rồi từ cũng phải đợi rồi tại vì ăn chỗ khác không có vừa miệng người nào cũng vậy á tôi mà nghĩ thời gian cái lợi ăn người ai cũng hay bắn vốn ăn chỗ khác cái nó không có vừa miệng không ngon vậy kia Thank you.